Hello hello xin chào cả nhà lại là nè. Ngày hôm nay thì na nổi nửa khá là sớm để làm món kẹo chuối với một số nguyên liệu như là gừng này, dừa này, lạc rất là ngon luôn. Ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt khi nhà Na đón hai người bạn thân đến từ Hà Nội và thăm vườn rừng cùng theo chân Na trong một ngày tại vườn rừng nhé. Và trước khi các bạn đến chơi thì nhà Na vẫn có những cái hoạt động như ngày thường như là làm vườn hay là chăm cây hay là đào cà phê và đưa các bạn nhỏ đi dạo buôn hoặc là đi quanh khu vườn rừng của mình. Ok. Sing it again. Oh no! Oh, the cocoon, the cocoon disappear. Oh, the cocoon cried out in order to net the uh, Baby butterfly had out. Cây sạch mà nhà Na trồng hoàn toàn sạch, sau đấy thì phải ngặt từng trái chín mọng một được chọn lọc rất là kỹ càng và sản xuất theo quy trình của Nhật, rửa bằng nước suối, sau đấy là cho ở nhà sàn 36 ngày. Yeah và bây giờ sau khi xong những cái thủ tục ở nhà thì chúng mình đi chơi thôi nhà nào khá là nhiều chanh à, leo nên chúng mình sẽ đi cho chanh leo nhà hàng xóm mình It's time to go out for a brand new fresh day và <laughs> bây giờ là những trò chơi mà cả nhà Na đều rất là thích đó là những trò chơi ngoài thiên nhiên và hôm nay chúng mình có trò chơi cờ cao. các bạn nhỏ rất là thích chơi trò này và bản thân Na ngày bé cho đến tận bây giờ thì cũng vậy So what about you, Suka? Do you want to be on my team? Only my team. Which team do you choose to be on? No, Lava Ball for two. Lava is for I. The boy is for O. Oh, how? How do you know this? Who teach that? Because the teacher America uh, uh, said that. Oh, okay, so let us study. So because when I was with teacher America, of which which teacher America said that the I one that is for and the O one Okay. Okay, make us start. Maybe first. Maybe first. ini tuh tidak mulai. Ada banyak. No, I Ờ, và bây giờ thì những người bạn thân ở Hà Nội quán đã đã đến rồi Sau khi đi thăm vườn và dạo chơi nhà sàn Thì à, bởi vì chúng mình chỉ có 9 tiếng ở vườn cũng như là thăm thanh quan thành phố Buôn Ma Thuột thôi Thế nên chúng mình đã đi cách nhà Hana khoảng gần 40 cây số ra vườn nhà Hana đó có một cái vựa sầu riêng của chị chủ ở gần đó luôn và chúng mình ăn sầu riêng dụng sạch ở đây rất là ngon luôn cả nhà ăn đã luôn ăn bao nhiêu tùy thích ạ và đây cũng là sầu riêng vào gần cuối vụ rồi đó cả nhà thế nên là để lựa được sầu riêng dụng hoặc là sầu riêng sạch thì cũng không phải là đơn giản nên là thỉnh thoảng mới có đợt thôi á thật là may mắn vì đợt này bạn của Hana vào vẫn có sầu riêng dụng để ăn và cũng vừa chín tới nữa <laughs> Ngậm miệng thật uhm. Ngậm miệng này Theo thứ tự Ủa Bạn cả lý dụng bạn nhất Cái nào ra miếng đây giời ui giời sau khi à, đi à, từ à, vợ sầu riêng về với một bịch kho căng tròn trong thì chúng mình quay về nhà và ăn cơm rau. Thì vị quá bên này kết hợp giữa Hà Nội và Đắk Lắk. Tốn bứt đó á sau đó là mình à, chúng mình lên nhà sàn ngồi uống nước chia uống nước trà và ăn hoa quả nhà làm đó cả nha sau đấy đến tầm 4 giờ chiều thì chúng mình đã có mặt tại à, làng cà phê của bác Vũ ở làng cà phê rất là rộng thoáng mát và đượm chất thơ mang theo những văn hóa tinh hoa của Việt Nam như chú châu vàng này người thổi sáo này bụi tre này cả bé nhà Hana và các bạn nhỏ đều rất là thích nơi này và cũng có những nét văn hóa của cà phê Trung Nguyên nữa thật là tuyệt vời khi mà bác Vũ tạo nên những không gian như thế này đó cả nhà đẹp không nè đẹp không trời ơi nhìn như hoàng ngọc luôn trời ơi là con còn rất xong trời này này biết nhất là cho nhìn cái này nhìn này nhìn này em bắt cái chú quay tay quay cái cái cái cạnh cái này luôn trời ơi đẹp quá chơi ở đây thì đến khoảng năm rưỡi chơi đến một tiếng rưỡi thì uh, chúng mình phải lên đường đi ăn tối để cho các bạn kịp giờ bay lúc 8 giờ tối thôi vì cả nhà mình ăn rau củ quả nên chúng mình sẽ chọn một quán buffet chay và đen ở đây rất là nhiều những món ngon và hôm nay đúng là hôm rằm nữa thế nên là rất là nhiều các món để các bạn nhỏ lựa chọn luôn Sau khi ăn uống no say thì tất cả chúng mình lại tạm biệt quán chay về sân bay để tạm biệt gia đình bạn thân của mình về với Hà Nội và hẹn gặp trong lần tiếp theo. Hy vọng các bạn có những giây phút vui vẻ xem video và hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo. Hãy theo dõi ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn cả nhà.